tao đã biết trước mày sẽ dùng chiêu 2 để đánh tao nên tao đã kịp thời dùng chiêu 1 để né rồi, chuẩn bị ăn đạn đi. <laughs> mày bị điên à? Cũng ghê đấy nhưng mà chưa đủ đâu, Violet bây giờ đã bị giảm sức mạnh rồi, hai đòn đánh của chiêu một bị cực hơn, làm sao mày bắn kịp khi mà tao đang thủ sẵn ulti vào mày rồi. Chuẩn bị đi. <laughs> mày quá coi thường tao rồi, tuy chưa một tao cực nhưng tao đã kịp thời kích hoạt quả cầu băng xương, miễn nhiễm sát thương mày rồi, sau đó tao sẽ bắn mày cũng không muộn. <laughs> Tao đã biết trước mày sẽ ấn quả cầu băng xương, nên tao đã thanh chiêu một chút rồi, mày sẽ không kịp bắn tao đâu, chỉ chết đi. <laughs> tao đã biết trước mày sẽ dùng chiêu một để cắt tao nên tao đã gửi sẵn thủ trưởng biến khống rồi, xem ra chú mày còn non lắm, tao còn cả chiêu ba chưa dùng trong khi mày cứ hết chiêu rồi, chỉ thua đi. Đến lúc xuất chiêu rồi. À, à, à, à, tao là Edogawa Zabanzek. Nãy giờ tao chỉ diễn cho vui với mày thôi, đến lúc hạ bàn rồi, với tài năm suy luận siêu việt của tao thì mày sẽ out team ngay sau khi tao bật quả cầu băng xương. Lúc này, các chiêu thức của tao đã được hồi lại thêm vào đó tao có sức mạnh tình bạn và haki nhân vật chính. Trò chơi kết thúc tại đây. Bạn đã lắm tao cắn răng chịu đứng chúng mày từ nãy đến giờ Bây giờ tao đã có lý do để đánh chúng mày rồi Lúc nãy Violet bên chưa cuối dính tao thì đừng trách tại sao biển xanh lại màn Bây giờ thì cũng được hai thằng